Trân trọng kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự buổi tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh. Hôm nay thứ hai ngày 12 tháng 10, chương trình sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, chiều nay Hội Nông dân tỉnh tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2020. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Cùng sự còn có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở ban ngành địa phương trong tỉnh. Các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm của Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh. Dù trải qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, nhưng hội luôn khẳng định vai trò trung tâm nòng cốt đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội nông dân các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới, xây dựng tổ chức hội ngày càng lớn mạnh. Đặc biệt, 5 năm qua, tỷ lệ hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi đạt trên 90% một năm. Bình quân thu nhập của hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh và trung ương là 175 triệu đồng một người một năm trong đó có hộ doanh thu đạt trên 20 tỷ đồng một năm. Toàn tỉnh hiện có hàng trăm vùng sản xuất lúa rau màu khoai tây, hoa, cây cảnh, cây ăn quả quy mô lớn, tạo ra nông sản có năng suất, giá trị và an toàn. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới hàng năm, nông dân Bắc Ninh đã đóng góp trên 130.000 ngày công cùng hàng tỷ đồng và hiến trên 2.000 mét vùng đất để xây dựng hạ tầng nông thôn, góp phần quan trọng để toàn tỉnh về đích xây dựng nông thôn mới trước kế hoạch. Cùng với đó, các cấp hội cũng tích cực tham gia ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, bảo trợ trẻ em, vì Trường Sa thân yêu, đồng bào bị thiệt hại, thiên tai, tham gia hiến máu tình nguyện. Đặc biệt trong năm 2020, các cán bộ hội viên nông dân Bắc Ninh đã tích cực ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 và đồng bào bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn với tổng giá trị thành tiền là 332 triệu đồng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam và Bí thư tỉnh ủy Đào Hồng Lan chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các cấp hội nông dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, kết quả ấy có đóng góp quan trọng cho sự lớn mạnh của phong trào nông dân cả nước, cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó, hội đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và của hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh – qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu quê hương đất nước, ý chí vươn lên của nông dân. Các phong trào thi đua của hội tiếp tục đi vào chiều sâu, làm cho uy tín, vai trò và vị thế chính trị của tổ chức hội ngày càng được nâng cao. Tôi rất vui mừng trong 5 năm qua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực mà tiêu biểu là 90 đại biểu đại diện cho tập thể và cá nhân trong toàn tỉnh về dự hội nghị ngày hôm nay. Đó không những là lực lượng cán bộ hội nòng cốt đi đầu trong các tổ chức hoạt động của công tác hội và phong trào nông dân trong tỉnh, là lực lượng tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn và là lực lượng chấp hành tốt những chủ trương, chính sách của Đảng, tích cực tham gia các phong trào thực hiện chính sách xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch của hội và định hướng phát triển của tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong muốn các cấp ủy chính quyền cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho các cấp hội và hội viên, nông dân tỉnh nhà. Nhưng điều quan trọng là các cấp hội phải tiếp tục quán triệt tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, trọng tâm là những nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn, làm cho cán bộ hội viên nông dân nhận thức rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của giai cấp nông dân và hội nông dân trong thời kỳ 4.0 đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hướng trọng tâm về cơ sở, quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ hội, nhất là kỹ năng vận động nông dân trong thời kỳ mới và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Các cấp hội cần phát động mạnh mẽ và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, liên kết chặt chẽ trong sản xuất, nhằm hình thành các chuỗi giá trị, góp phần xây dựng nông thôn mới với những nội dung cụ thể trên cơ sở bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các cấp hội phải thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện, việc tổ chức thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách liên quan tới xây dựng kết cấu hạ tầng cho nông nghiệp nông thôn, tăng cường việc nắm tình hình, phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của nông dân, chủ động tham mưu đề xuất giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc kiến nghị trong nông dân góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn Tại lễ kỷ niệm, nông dân Phạm Tiến Thắng ở thôn Long Khám, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du được nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước. Nhân dịp này, Hội nông dân tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được đón nhận cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2015-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 18 đồng chí là lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ban ngành đoàn thể địa phương trong tỉnh được trao kỷ niệm trương vì giai cấp nông dân Việt Nam. Cũng trong chiều nay, Hội nông dân tỉnh đã trao giải cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ hai cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia cuộc thi. Đồng thời, 10 tập thể và 51 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua 5 năm qua được Hội nông dân tỉnh tặng bằng khen.